Sở Công Thương Hưng Yên vừa đề nghị Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp với các sở ngành liên quan và 10 huyện thị xã, thành phố thực hiện tiếp tục giảm giá điện đợt 4 nhằm hỗ trợ khi thực hiện lệnh giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, hỗ trợ 100% tiền điện cho các đơn vị khám chữa cách ly bệnh nhân COVID-19. Hưng Yên hiện có 3 điểm cách ly tập trung và 10 cơ quan đơn vị khám chữa cho bệnh nhân COVID-19, gồm khu trường Đại học Thủy Lợi, trường quân sự tỉnh và trường trung cấp nghề Hưng Yên. Khu điều trị gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên và các bệnh viện trung tâm các huyện, thị xã và thành phố có bố trí khu cách ly và khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong 3 đợt giảm giá trước đó, các cơ quan đơn vị được hỗ trợ tiền điện từ Công ty Điện lực Hưng Yên là 230 tỷ đồng. Được biết, các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ khi sử dụng dưới 200 kWh một tháng được giảm 15% tiền điện, giảm 10% cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh một tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 8 và kỳ hóa đơn tháng 9 năm 2021.